Phật tôn Pháp chữ Bồ Tát Vô biên thanh văn chúng ờ, cập nhật thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 Đức Thế Tôn, chúng con từng nghe trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài dạy rằng, muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tàng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề Tâm. Qua sự giáo dưỡng của trên Sư Phụ, chúng con biết rằng Tâm Bồ Đề là vô cùng quan trọng đối với người tu Phật, là tâm đại bi vì cầu Phật quả chẳng tiếc thân mạng, vì hóa độ chúng sinh trong khắp các cõi mà dẫn thân, dâng hiến cả máu thịt của mình. Nếu làm các việc thiền mà không hồi hướng công đức ấy đến quả vị Bồ Đề, thì công đức làm các việc thiện ấy sẽ dẫn chúng sinh trong luân hồi sinh tử nếu tu Phật mà không phát được đại nguyện Bồ Đề thì không thể tu hành chứng thành Phật quả. Duyên nay, ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ đối trước mười phương thường trụ tam bảo, dâng nén tâm hương, chỉ thần phát nguyện tu tập theo chương trình khuyến phát Bồ Đề Tâm. Đảnh lễ hành nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát, cũng như gieo duyên lành giúp cho chúng sinh hiểu rõ lợi ích mà hoan hỷ chí thần phát tâm Bồ Đề. Ngưỡng nguyện Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ cho lời khấn nguyện của chúng con,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 Nó thầy Bồ Tát chẳng tiếc ờ, thân ờ, mạng ơi máu thịt là ờ, bố đánh lễ ơi phát nguyện bồ chí tâm đảnh lễ ơi đại thế chí bồ Ờ, đảnh lễ ơi đại nguyện địa đánh lễ ơi à, phổ hiền à, vương à, bồ tát chỉ tâm đảnh lễ văn à, thù xưa lời bồ 真。 ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi tôi nghe như thế này có một lúc đức phật thích ca ngũ tại thành vương xa núi kỳ xa quật cùng với sáu mươi hai ngàn vị đại tỳ kheo các vị đều là những bậc a la hán đã dứt sạch lậu hoặc không còn sinh khởi các phiền não não mọi việc đều được tự tại tâm được giải thoát trí huệ được giải thoát như các bậc đại long tưởng khéo điều phục các ngài đã làm xong mọi việc cần làm buông bỏ được gánh nặng tự thân đã được sự lợi ích dứt hết mọi chấp hữu đạt trí huệ chân chánh nên tâm đường tự tài hiện thầy các ngài đều đã được giải thoát chi trừ ngài á nan khi ấy đức phật thích ca nói về truyền phàm chi bào hài phát tâm bồ đề được đức phật bảo tạo đẳng thọ ký đặt hiệu là đại bi thanh tiêu phần thứ ngài không nhận hướng quá bao khoai lạc cõi trời cõi người này thiên nam tử khi ấy bồ tát đại bi lại đôi trước đức phật bao tàng mà bạch phát nguyện rằng vì sao vậy trong đời quá khứ hoặc có những Bồ Tát không vì cầu quả A Nầu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề mà tu hành đạo Bồ Tát chuyên cần tinh tấn kiên trì tu tập pháp bát nhã ba la mật hoặc trong đời vì lại có những Bồ Tát chưa vì cầu quả Nầu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề mà tu hành đạo đạo Bồ Tát chuyên cần tinh tấn kiên trì tu tập pháp bát nhã ba la mật con sẽ vì đó mà trong đời vì lai phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tu đạo bồ đề khiến cho các pháp lành không bị dứt mất bạch thế tôn con từ khi mới phát tâm đã vì các vị vị Bồ Tát trong đời vị lai mà chỉ bày khai mở tâm đại bi từ nay cho đến lúc đạt được niết bàn cùng vấn tiếp tục làm như vậy như có ai được nghe biết về lòng đại bi của con trong lòng sẽ hết sức kinh ngạc mà ngợi khen là chưa từng có cho nên con đối với việc bố thí không từ khen minh chỉ giới mà không dựa vào chỉ giới nhẫn nhục mà không nghĩ là đang nhẫn nhục tinh tấn mà không phụ thuộc tinh tấn thiền định mà không nếm trải căng canh giới thiền chô trí huệ đạt được không vướng mắc trong quá khứ hiện tại và tương lai tuy thực hành sau pháp ba la mật như vậy là chẳng cầu được quả bao có những chúng sinh lìa xa bày món tài bảo của bậc thánh nên càng thế giới chư Phật đều không dung nạp những chúng sinh ấy tạo năm tội nghịch hủy hoại chính pháp vì bang các bậc hiền thánh làm theo tà kiến tội ác nặng nề trồng chất như núi lớn thường bị tà đạo che lấp nay con vì những chúng sinh như thế mà chuyên tâm trang nghiêm tinh cần tu tập sáu pháp ba la mật con vì mỗi một chúng sinh ấy mà trồng các căn lành nên trong thời gian mười kiếp chấp nhận vào địa ngục a ti để chịu vô số nỗi khổ lại cũng thọ sinh vào các cảnh giới súng sinh ngạ quỷ cho đến quý thần hoặc sinh làm người nghèo khổ hèn hạ nếu có những chúng sinh hoàn toàn không có căn lành tâm y tan loạn khổ não con sẽ thơ âu nhiếp tất cả mà điều phục họ khiến cho chồng các căn lành từ đây mãi cho đến hiền kiếp con nguyện chẳng bao giờ sinh trong ai coi trời người để hưởng thụ những điều khoái lạc chỉ trừ một lần đàn, sinh cuối cùng trên cõi trời đâu xuất trước khi thành phật phần thứ hai làm thiện phận sự ra giáo hòa chúng sinh tại thời các Đức Phật Bồ Tát Đại Bi lại đối trước Đức Phật Bảo Tàng Ma Bạch Phát nguyện rằng Bạch Thế Tôn con nguyện sẽ ở cõi sinh tử này thời gian lâu dài như số kiếp bằng với số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật dùng đủ các thứ cần dùng để cung dương chư Phật nguyện vì trong căn lành cho mọi một chúng sinh mà dùng đủ các món cúng dường nhiều như số hạt bụi nhỏ của một coi Phật để cúng dường hết thấy vô lượng vô biên chư Phật trong khắp mười phương lại cũng ở nơi mỗi một vị Phật trong số vô lượng vô biên chư Phật khắp mười phương mà đạt được những những công đức lành nhiều như số hạt bụi nhỏ của một coi Phật lại ở trước mỗi một vị Phật ấy đều giáo hóa được số chúng sinh nhiều như số hạt bụi nhỏ của một coi Phật khiến cho đều được chủ yên trong đạo Bồ Đề vô thượng đối với các vị duyên dáng thanh văn lại cũng như vậy đều tùy theo sở nguyện của chúng sinh mà giao hóa bành thế tôn nếu như chư Phật mỗi vị đều ở tại cõi thế giới của mình khiến cho chúng sinh tìm đến chỗ Phật đường thọ ký quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề khiến cho được các phém Đà La Ni Tam Muội nhân nhục lần lượt bước lên trên các địa vị tu chứng được các cõi thế giới có đủ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp mọi người đều tùy theo ý muốn nhận lấy cõi phật thanh tịnh tất cả những chúng sinh như vậy đều là do con khuyên bảo dạy dỗ khi bước vào hiền kiêm lục đức phật cầu liễu tôn ra đời những chúng sinh ấy cũng sẽ ở nơi các coi Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ trong khắp mười phương mà thành tiêu và A nâu đã la tam miệu tam bồ đề mỗi vị đều ở tại coi Phật của mình mà thuyết pháp cúng nguyện cho con đều được nhìn thấy bậc thế tôn vào lúc Đức Phật cầu liễu tôn thành đạo con sẽ đến chỗ của Ngài dùng đủ các vật phẩm để cúng dường thưa hỏi mọi điều về giáo pháp của bậc xuất gia lại giữ gìn giới hạnh thanh tịnh học giàu nghe nhiều chuyên tấu tam muội chuyên cần tinh tấn tu tập thiện giảng giáo pháp vi diệu trừ đức như lai ra thì không còn ai có thể vượt hơn đường vào thời ấy nếu có những chúng sinh ngu đồn tối tâm không có căn lành rơi vào tà kiến làm theo những việc không chân tranh phạm vào năm tội nghịch vì hoài tranh pháp vì bang các bậc thánh Hiền tội ác nặng nề chất chồng như núi lớn Con sẽ vì những chúng sinh như vậy Mà thuyên rằng thanh pháp thâu nhiễm và điều phụng Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn Tự nhiên con sẽ tiếp tục ngờ lại Mà làm vô số Phật sự cho đến khi các Đức Phật Già Na Ca Mâu Ni Ca Diễm ra đời con con cũng sẽ lần lượt thực hiện đủ tất cả các việc như vào thời Đức Phật cầu lưu tôn cho đến sau khi Phật nhập Niết Bàn cũng tiếp tục ở lại mà làm vô số Phật sự Phần thứ ba làm thiện phần sự giao hòa chúng sinh tại thời không có các Đức Phật Bồ Tát Đại Bi lại đối chương Đức Phật Bao Tàng Ma Bạch phát nguyện rằng nơi những thế giới chưa có Phật ra đời con nguyện làm vì tiên nhân để giao hòa chúng sinh khiến cho chủ yên trong mười điều lành năm thần thông lìa xa được các tà kiến nếu có những chúng sinh thờ phụng vì trời ma hê thủ thù la con nguyện hóa thân thành vì ma hê thù la đề giao hòa chúng sinh ấy khiến cho được chủ yên trong pháp lành với những chúng sinh thờ phụng vì trời ban tí con cùng nguyện hóa thân làm vì trời ban tí để giao hóa chúng sinh ấy khiến cho đường chủ yên trong pháp lành với những chúng sinh thờ phụng vị nhật nguyệt phạm thiên con cũng nguyện hóa thân làm vị nhật nguyệt phạm thiên để giao hóa chúng sinh ấy khiến cho đường chủ yên trong pháp lành neo có những chúng sinh thờ phụng loài chiêm cánh vàng cho đến thờ phụng loài thỏ con nguyện cung hóa thân làm chim cánh vàng làm thò để theo giao hòa chúng sinh khiến cho được chủ yên trong pháp lành nếu gặp những chúng sinh bị đói khát con sẽ dùng máu thịt thân mình mà bố thí cho khiến được nó đủ nếu có những chúng sinh phạm vào các tội lỗi con sẽ dùng thân mang của mình để chịu tội thay thế vì những chúng sinh ấy mà làm người cứu giúp bảo vệ bạch thế tôn trong đời vì lai có những chúng sinh lìa cạn căn lành diệt mất thiện tâm con vào lúc đó sẽ vì những chúng sinh ấy mà chuyên cần tinh tấn hành đạo bồ tát ở trong sinh tử chịu các khổ não cho đến trải qua số a tăng kỳ kiếp nhiều như số các sông hàng bước vào nửa sâu của số A Tăng kỳ kiếp tử ai cũng nhiều như số cát sông Hằng vừa mới bắt đầu hiền kiếm khi ông hóa man thành tiêu quả A Nầu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề Hiểu là câu liêu tôn như lai những chúng sinh mà con giáo hóa đều là những chúng sinh đã từng lìa các nghiệp lành tạo các nghiệp áng tâm lành đã mất lìa bỏ bảy món tài bảo của bậc thánh phạm vào năm tôi nghịch hủy hoại tranh pháp phí bang thánh nhân làm theo ta kiến tội ác nặng nề chất trong như núi lớn thường bị ta đảo che lấp không có thể tới Phật nào dung nạp đường con giáo hóa khiến cho phán tâm a nậu đã la tam miệu tam bồ đề thực hành pháp bồ thí ba la mật cho đến thực hành pháp bát nhã ba la mật dường chỗ vững vàng nơi địa vị không còn tôi chuyện tất cả đều sẽ thành phật sẽ truyền bánh xe pháp ở các cõi phật trong mười phương nhiều như số hạt bụi nhỏ của một cõi phật khiến cho chúng sinh đối với quá nầu đa lá tam miệu tam bồ đề liền trong các căn lành ra khỏi các đường ác rừng chủ an ổn trong càng pháp công đức trí huệ hỗ trợ bồ đề tân ca nhưng chúng sinh như vậy nguyện con khi ấy đều được nhìn thấy mãi cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn một ngàn tuổi con sẽ khuyên bảo chúng sinh về việc tu tập ba điều phúc trải qua đủ ngàn năm rồi liền sinh lên cõi trời vì chư thiên giang tuyên tranh pháp khiến cho tất cả đều được điều phúc khi Bồ Tát Đại Bi phát nguyện xong tất cả đại chúng trong hồi ấy chư thiên loài dòng quý thần cảm than ba người và phi nhân thấy đều chắp tay cung kính hướng về Bồ Tát Đại Bi tung dài các loại hoa thơm để cúng dường cho đến trỗi lên các loại âm nhạc rồi lại hết lời người khen xưng tán sau khi người khen xưng tán rồi tất cả đều đứng lặng yên tại chỗ thiền nam từ các ông nên biết rằng Bồ Tát Đại bi kia nào phải ai xa là chính là tiền thân của ta trong quá khứ ở nơi Đức Phật báo tang lần đầu tiên phát tâm A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề phát tâm như vậy khuyên dạy vô lượng vô biên chúng sinh hướng đến quả A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thiện nam tử đó chính là sử dụng mảnh tinh tân trước nhất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 trong một tiền kiếp của Đức Phật. Vì thấy chúng sinh bị khổ, không biết lối ra, không có người dẫn đường, mà Ngài chấp nhận chịu vô số nỗi khổ, cũng như không nhận hưởng quả báo, khoái lạc cõi trời, cõi người, hay hạnh phúc an lạc cho riêng mình. Để phát tâm vô thường, tu đạo Bồ Đề, thực hành sáu pháp ba la mật, khiến cho các pháp lành không bị dứt mất, và tại thời các Đức Như Lai còn tại thế, trải qua vô lượng kiếp lâu dài, Ngài đã tu các công đức, giáo hóa cho vô lượng chúng sinh ngu độn tối tâm, không có căn lành, tà kiến, cũng như làm theo những việc không chân chánh, phạm vào năm tội nghịch, hủy hoại chính pháp, phỉ báng các bậc thánh hiền, được trụ trong đạo Bồ Đề vô thượng, được thọ ký và thành tựu quá vô thượng Bồ Đề, chấn đẳng chấn giác. Còn tại thời tận Pháp, không có các Đức Phật, Ngài chuyên cần tinh tấn, hành đạo Bồ Tát, hóa hiện các thân, ở trong sinh tử chiều các khổ não, giáo hóa cho vô lượng chúng sinh bị lìa các căn lành, diệt mất thiện tâm, phát được tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thực hành các pháp ba la mật không còn thối chuyển, sẽ thần Phật chuyển bánh xe pháp độ cho chúng sinh trồng căn lành đối với quả A nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, ra khỏi các đường ác, dừng trù an ổn trong các pháp công đức, trí huệ hỗ trợ Bồ Đề. Qua đây, chúng con thấy mình thật phúc duyên khi đang được tu học trong chính Pháp là thành quả mà Đức Phật đã sai đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh, để không phụ hận nguyện từ bi vô thường ấy. Chúng con nguyện, nương đức trên Sư Phụ và Đại Tăng, tinh tấn tu hành, đầu đà luyện trí, phát tâm Bồ Đề, cầu vô thường đạo để duy trì chính Pháp lâu dài ở thế gian, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh.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 nguyện các tội chương thầy tiêu trừ đời đời thương hành bồ tát đạo nguyện đêm công đức tu hành này chán giải mười phương khắp tất cả Hên thầy chúng con cùng các loài Đồng được lên ngôi vô thượng giác tự à, quý y à, phật à, nguyện cho chúng sinh hiểu thôi cho chúng sinh ơi à, thâm nhập mà kính à, tạng ơi trí à, tuệ như biển quy a y a tăng ơi a nguyện a à, cho chúng ma sinh ơi a quả na à, lý a à, đại chúng ơi a hết a thầy a không ngại